ngon ra Gặp bây giờ à. Hả? Cứ ừ Cứ ừ <coughs> Mất mưa coi không? veio. Veio, അതിനെ സമട്ടെ തരും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാ Vâng, mình nhớ gỡ mẹ nó ra nào cả liền Dạ kịp Ngon rồi Kapagahanayan. <laughs> Ano? Ano?